Xin chào à, chị Thùy Vi và chào tất cả mọi người đến với cái kênh bất động sản tiềm năng Hôm nay à, Phước Sửu và chị Thùy Vi à, sẽ phân tích cho quý anh chị một cái dòng sản phẩm tại khu Nam Sài Gòn mà được rất là nhiều người đang đón chờ không chị Thùy Vi thì chị Vi Thùy Vi có thể là thông tin sơ qua về cái dự án để cho quý anh chị ở đây nắm rõ được không ạ? À? thì đây là một cái dự án mà mình rất được rất là nhiều nhà đầu tư mà chú ý đến đó là chính là cái giai đoạn 2 của cái dự án uh, à, GS Metro Nhà Bè thì cái phân khu thứ hai này nó có cái tên là Zai Edu County nằm trên uh, trục đường Nguyễn Hữu Thọ à, à, xã Phước Kiển Nhà Bè Phong Trì à, với quy mô đợt này mở bán khoảng là 49 hecta và có khoảng là 1.678 căn hộ à, và dự kiến là đầu năm 2023 này sẽ khởi công á chị Thùy vi ừ. thì nghe đến cái tên thì à, mình có thể đoán là cái phân khu này sẽ tập trung rất là nhiều với trường học ở đây dạ yeah. đúng rồi nghe cái ừ. từ edu là, là sẽ là tập trung rất là nhiều là trường học ở đây ha thôi um, với vị trí là tọa lạc à, trong một vị trí rất là đắc địa um, được mệnh danh là phú mỹ hưng thứ hai gì ạ à, căn hộ à, Zai Edu Country là chứng minh một ừ, cái tác phẩm tuyệt vời và thịnh vượng chất lượng của sản phẩm tại nơi đây luôn chị ạ à. à, với vị trí đắt giá như vậy đó thì à, chị à, có thể là phân tích cho ừ, quý anh chị và cả nhà ở đây nắm rõ được cái à, tiện ích à, mà nội khu sắp tới mà dự án um, Sai ghét nhà bè sẽ triển khai được không chị Thùy Vi? Ừ thì à, tiện ích nội khu của dự án này là mình phải nói đến cái việc là an ninh của dự án tức là cái dự án này mình sẽ làm cái à, an ninh là khép kín và có ba lớp bảo vệ yeah. tức dạ. đi vào một cái cửa của một cái à, khu một cái gọi là cái phân khu sẽ có lớp ba lớp cửa bảo vệ ở đây thì ngoài ra thì được bố trí một cái đội ngũ an ninh rất là chuyên nghiệp ở mỗi một cái cái cổng vào của các phân khu thì công viên thì là được ừ, trồng đa sắc màu với ờ, cái hệ thống ánh sáng gọi là chuyên nghiệp đúng rồi ở đây ừ. thì có rất là nhiều à, cái dãy uh, à, club house có một số club house à, là phổ biến và nó giống như là một cái resort ha hay là khách sạn cao cấp luôn chị Vi à, và chị, khi mà chị Ly lạc vào cái khu căn hộ này thì gần như chị Vi được trải nghiệm tại một cái đất nước Hàn Quốc cái chị Vi thì nó rất là nổi bật và cảm giác như vậy thì ờ, ờ, khách hàng à, sẽ ờ, cuốn hút bởi một cái dự án gọi là rất đặc biệt à, và ở đây thì khi khi khi nãy chị Vy có nói là an minh được siết chặt là 24 trên 7 luôn ha dạ yeah thì à, còn ra ngoài ra thì à, những cái tiện ích nội khu à, của dự án xung quanh kể đến như là trường học rất là lớn và và những cái bệnh viện thì chị Vi có nghe đâu là chị Vi đang cho con học tại một cái trường quốc tế rất là lớn tại khu Nam Sài Gòn à, thì chị Vi có thể là nói đến cái trường này thì nó kế cận cái dự án này hay không ạ? À tại vì mình đang con mình đang học ở trường Úc Tấn Mỹ thì nằm ở trên ờ, đường Nguyễn Văn Tạo là nó nối liền nối liền với lại đường ờ, Nguyễn Hữu Thọ của mình luôn thì là một cái ờ, trường với diện tích cũng khá là lớn nó sát bên cái dự án của mình có nghĩa là từ từ trung tâm phải đi qua dự án xong mới tới cái trường của mình luôn dạ yeah quá ừ. tuyệt vời thì à, ngoài ra những cái tiện ích à, mà mình lại đang thừa hưởng như là bệnh viện pháp việt bệnh viện ừ. tim tâm đức à, siêu thị lotte mart siêu thị uh, Vivo City và đặc biệt là dự kiến sẽ có sẽ có một cái tuyến uh, metro số 4 đi ngang qua cái dự án bên mình à, và là một cái tuyến metro dài nhất à, từ à, quận à, Thành Xuân quận 12 à, đi xuống Bến Thành và đi xuống Long An luôn chị ạ. Rồi thì mình sẽ đi chi tiết vào cái thiết kế của cái căn hộ này chị ạ thì à, các căn hộ à, Zai Edu Cochi này được thiết kế theo một cái phong cách rất là hiện đại với một cái sự tiện nghi à, và một cái lối sống rất là gần gũi với thiên nhiên các tòa cao ốc được thiết kế với um, độ cao phù hợp thôi dạ à, và đảm bảo các căn hộ sẽ có nhìn thoáng và view tầm ra được rất là nhiều nơi à, thành và về thành về trung tâm quận 1 à, về hướng sông và tạo cảm giác một cái không gian trong lành à, dễ chịu và không bị tù túng á chị Thùy Vi à, các căn hộ đều có cửa chính à, và cửa sổ rộng rãi thoáng mát giúp cho không khí à, trở nên lưu thông dễ dàng và hưởng trọn một ánh sáng tự nhiên và giúp sức khỏe à, của à, quý cư dân ở đây trở nên ngày một tốt hơn à, phân chia tối ưu diện tích tất cả các phòng à, giúp phát phát huy tất cả các chức năng và sử dụng không gian à, tối đa đa chiều à, thiết kế theo cái lối à, kiến trúc mở nè à, khu vực phòng khách phòng ăn và phòng bếp tạo nên một cảm giác rộng rãi thoáng mát à, ấm cúc và nhà vệ sinh và khu giặt thì bố trí rất hợp lý lô gia thì rất rộng rãi đấy chị Thùy Vi thì cảm giác như vậy thì à, à, khi mà mình sống trong một cái không gian căn hộ và đẳng cấp như vậy đấy chị Thùy Vi à, thì chị Thùy Vi cảm giác như thế nào khi mà à, chị Thùy Vi sở hữu một cái căn hộ gọi là đẳng cấp nhất tại khu Nam và sắp ra mắt à, trong thời gian này ừ thì mình rất là thích tại vì ở đây á, nó được cái là một cái không gian thoáng đãng yeah. Dạ. tức là khi mà mình ở những cái khu căn hộ ở bên ngoài á, thì à, nó chỉ là nó không có được một cái gian rộng với công viên nè với à, với sông nước nè với một cái hệ sinh thái đa dạng như vậy yeah. Dạ. thì ở đây nè không không chỉ là mình sở hữu được cái căn hộ của mình mà mình sở hữu luôn những cái tiện ích xung quanh luôn yeah. Dạ. nên là um, thì um, căn hộ như chị Vy nói thì uh, là nó một cụm căn hộ vẫn quá nhiều tiện ích trong một cái uh, khu dân cư uh, và nói đến cái chủ đầu tư là GSA ANC là một tập đoàn uh, quốc gia đứng đầu tại Hàn Quốc về tất cả những cái công trình xây dựng phong và đặc biệt tại uh, Việt Nam thì uh, um, GS um, đang đầu tư uh, làm một cái tuyến tàu ngầm metro số 1 và sắp đưa vào hoạt động và đứng thứ 22 tông trong tổng số 250 công ty là những công ty xây dựng hàng đầu của thế giới luôn chị ạ và được uh, bình chọn bởi tạp chí kỹ thuật uh, uh, đến từ Hoa Kỳ là một trong những công trình xây dựng uh, là lớn nhất thế giới. Dạ, yeah. bề dày lịch sử 50 năm của GS á, thì à, nay đã có mặt trên 28 quốc gia à, và tất cả các vùng lãnh thổ hình thành trên um, 31 chi nhánh và à, có khoảng 224 dự án trên toàn thế giới luôn còn nói về pháp lý đó chị Thùy Vi thì uh, ờ, GS uh, ờ, uh, với cái cái cái phân khu này là zai edu conti là một cái pháp lý uh, hoàn toàn để cho khách hàng uh, tin tưởng uh, ở đây là minh bạch đầy đủ tất cả những cái um, thông tin về uh, là uh, giấy phép xây dựng uh, quyết định uh, bàn giao đất uh, đóng thuế đất cho nhà nước và quyết định triển khai dự án quyết định là được bán hàng à, sẽ chủ đầu tư sẽ cung cấp đầy đủ cho quý anh chị khi quý anh chị có thắc mắc chị thì vi có thể là à, phân tích cho quý anh chị cái lý do để sở hữu cái dự án này được không à, lý do sở hữu dự án nếu mà tính về cái à, cái đầu tư á mình có hai cách là một là mình tính về cái không gian sống thì nó rất là ok rất là ổn khi là mình lựa chọn cái không gian sống và mình an cư ở đây còn ngoài ra thì nếu mình tính trên cái cái phương diện là mình đầu tư á, thì là mình rất là đáng đầu tư bởi vì cái số lượng căn hộ biệt thự và căn nhà phố cũng như là số lượng căn hiện tại nó rất là thấp ít dạ nó hiếm á dạ cho nên là khi mà mình đầu tư mà để mà bán lại á, thì nó rất cái khả năng ra hàng của mình rất là cao ngoài ra thì à, cái, cái thương hiệu của dự án khá là lớn tại vì khi mà đợt, đợt đầu tiên mà khi mà chủ đầu tư mở bán thì không có chạy truyền thông nhiều nhưng mà cái ờ, cái cái số lượng booking khi mà khách khá hàng nhiều, khá là là là nhiều khá là hot mọi người là năm đợt đầu là tới 10 ngàn booking nhưng mà sau đó là người ta rút bớt còn 5 ngàn Dạ ừ. Ngoài ra ở đây có 19 trường học trong phân khu này chị ừ. Có 8 trường mẫu giáo, 7 trường tiểu học và 3 trường trung học cơ sở Và có một số trường, một à, khoảng 2 trường trung học phổ thông Và cùng với hệ thống trường quốc tế bệnh viện ờ, rất là đầy đủ chuyên nghiệp trong cái uh, dự án uh, ờ, Zyget này ngoài những cái trung tâm thương mại lớn giống như VivoCity, à, Lotte thì ở đây sẽ hình thành là một cái trung tâm thương mại là hiện đại nhất à, tại CS Nhà Bè à, với những cái công viên văn hóa thể thao bậc nhất à, tại khu Nam à, và một cái lớp bảo mật à, và an ninh hai lớp quét võng mạc và có thể là à, quét võng mạc và có thể là an ninh giám sát 24 xe 4 mà ừ, sử dụng công nghệ à, 4.0 à, toàn bộ trong dự án gì ạ còn chần chừ gì nữa à, cùng với Phước Sửu và Thùy Vi à, sẽ khám phá đầy đủ về cái dự án căn hộ à, à, Zai Edu Country của à, cụm à, khu dân cư Zai Gate Nhà Bè của tập đoàn GS Nhà Bè à, để lựa chọn cho mình một cái à, à nơi an cư và nơi, nơi lạc nghiệp phong Thùy Vi à, thì à, chị Vi à, có nhắn nhủ gì với khách hàng à, trong thời gian sắp tới khi mà khuyên chị à, à, lựa chọn cái căn hộ này hay không thật ra thì vì cái số lượng căn hộ khá là hiếm cho nên là khi mà cái giỏ hàng nó ra mà quý anh chị và các bạn nếu mà có thể mua được á, thì căn nào nó cũng có lợi hết dạ yeah. tất cả là nếu mình lấy được mình cứ lấy dạ yeah. ừ nó hot lắm phải không chị quá hot cứ lấy vào là mình có thể là trên lệch bán lời ngay giống như cái đợt một bởi Đúng vì chủ đầu tư nó quá uy tín quá tin tưởng và nhiều khi đợt này á, cái cái tốc độ chợ cái tỷ lệ chợ nó còn cao hơn nữa yeah. đúng không tại vì đợt một của mình đã quá lời rồi cho nên là tỷ lệ đợt này sẽ còn cao hơn nhiều quý anh chị à, cần thêm thông tin à, inbox ngay cho Phước Sửu và Thùy Vi hoặc là quý anh chị có thể là à, chat Zalo ngay cái à, cái số hotline bên dưới Phước Sửu và Thùy Vi sẽ cung cấp cho anh của chị à, nhiều thông tin hơn nữa về căn hộ à, gọi là bậc nhất tại khu Nam này nhé Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau ạ à.